này ông đi ra này cả này toàn cả là đưa ra về mà ăn như thế tôi ăn luôn cái mưa luôn cái đám đã cả xong về là ăn cơm xong ăn nước xong là họ rủ đi rồi khi nhà mình ôm áo quần mình đi thôi kiểu người trắng về bên nữa có ngủ thì thằng gì xe thằng là thêm thương con đỡ lắm thằng bên lề xe mà cho mình ngủ đằng sau tao ngồi đằng trước ghế được rồi ngủ dưới cái tổ xe là mình cũng an toàn rồi về đó ngủ đó 12 giờ đêm đó tiếng người có cái anh người xa hiệp tôi với anh người con sống mua mua đến xe và con sống anh mò về em kéo thì nữa là tập trung đi anh em tung đếm đi kiếm khi nào chưa hết hết lợi chưa khi nào lần lợi xong rồi mà vậy con lợi đi là con sạc sao sao sao rồi đâu đi mà sao chị chắc khi nào lấy biến đấy kia mà pin cũng mà biến điện thoại mà biến mua mà pin bắt đầu đi bằng cái điện thoại điện thoại mà có pin là đi ừ. Ờ. bọn này ông mưa đi là đi bị ốm lên ngực đi mưa to nữa mưa to mưa tầm tà luôn Được ăn uống răng ăn răng ăn uống răng ăn uống mình tốn mình nhai được nhai mà khi nó mơ mơ mơ mơ lặng dây mới đi mơ mơ đi đi kiếm mà đi mà để thì tốn về để nói về tín cho gia đình biết vì là nói bên à, vừa cho biết chứ ứa lên tên là khốn chủ 17 người dương năm dưỡng để chủ mỗi chủ mỗi chứ biết là chiếu một 17 người hả chính xác có 17 dạ, 17 người 13 đang bên vận hành bạn người mà 5 đang 14 người mấy con 3 3 đang 5 người đâu rồi. Đang chính xác rồi. Nội ngồi như thế nhưng mà bữa đêm như thế rồi sao phải khai sao mà biết mấy thăng đồ mà con tin sạc được mơm con tin sạc được con mơm rồi mẹ tin sạc con mơm này cái đó Mỹ nghe đi điện về cái nó mơm không tin để cho tao nói tốn đi điện